hiệp 1 nha anh em thì anh em chỉ gãi cái mã kèo của nguyên trận thì anh em vẫn lãi được một mã kèo nha thì à, bây giờ mình sẽ muốn vào nhận định thêm cho tất cả anh em cái trận La Liga đó là cái trận giữa Real Betis và Cadiz diễn ra vào lúc 9 giờ 15 ngày 9 tháng 4 thì Hiện tại đây là cái đội hình dự kiến ra sân của hai đội bên phía Real Betis là đội chủ nhà ra sân với sơ đồ là 443 433 thì à, còn bên phía um, Cadiz thì ra sân với sơ đồ là 442 thì um, trên nếu mà anh em thấy bên phía Cadiz đang bị chấn thương rất là nhiều cầu thủ trụ cột của mình thì trận này bên phía Cadiz đang tung ra với cái đội hình là cực kỳ yếu luôn nha nè trong khi đó Cadiz là trong cái mùa giải này yếu rồi mà đã còn lại bị chấn thương thêm nhiều cầu thủ trong khi đó gặp tới Real Betis nữa thì còn nằm trên vị trí bảng xếp hạng La Liga thì anh em thấy Real Betis đang đứng cái vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và có 45 điểm sau 27 vòng đấu thì đang cách vị trí thứ tư là Real Sociedad với cái 3 điểm thôi anh em. Thì nếu trận này mà Real Betis có thể thắng với cách biệt từ hai bàn đấu lên thì Real Betis sẽ vươn lên cái vị trí à, thứ tư trên bảng xếp hạng để mùa sau có vé đi tiếp à, đi đá C1 nha anh em. Thì còn Cadiz đang đứng vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng và có 28 điểm sau 27 vòng đấu thì Cadiz và Valladolid thì hai đội đang được à, đe dọa để sẽ tụt xuống à, cái vị trí đèn đỏ là mùa sau sẽ rớt xuống La Liga 2 nha anh em thì à, trận này Cadiz cũng quyết tâm ráng đá nhưng mà Cadiz đang thiếu rất là nhiều cầu thủ trụ cột thì liệu trận này Cadiz có thủ được hay không thì mình sẽ tiến vào phần thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy thành tích gần nhất của thằng Real Betis thì anh em thấy trong cái chuỗi trận gần nhất á, thì Real Betis mới về để thua thằng à, Atletico Madrid với tỷ số 1-0 nè, ăn thằng Mallorca với tỷ số 1-0 và để thua MU với cái tỷ số cũng vẫn là 1-0 luôn. Thì trước đó trước đó anh em thấy uh, Betis đang có phong độ rất tốt. Còn bên phía uh, thằng Cadiz thì trong 10 trận gần nhất Kedit chỉ thắng được 3 trận và để hòa 3 trận và để thua 4 trận thì nếu tính cái phong độ của Kedit thì, thì đang nói chung là trung bình nha anh em còn cái thằng uh, Real Betis thì có cái phong độ cũng cực kỳ tốt trong 10 trận gần nhất thì uh, Real Betis đã thắng 4 và hòa 2 để thua 4 thì nói chung cái phong độ nó cũng trung bình nha anh em chứ cũng không có tốt cho mấy. Thì còn cái thành tích mà chơi trên sân nhà của Real Betis thì anh em thấy trong 5 trận gần nhất uh, thắng 2 nè, à, thua hai và hòa một trước Real Madrid thì anh em thấy cái phong độ chơi chơi trên sân nhà cũng trung bình nhá. còn trong cái lịch sử đối đầu thì anh em thấy trong 4 lần đối đầu gần nhất á, thì uh, Real Betis đã thắng hết hai trận và hai trận hòa thì nếu mà tính theo cái phong độ của Real Betis thì, thì nó mạnh hơn thằng Cadiz rất là nhiều thì um, mình sẽ vào cái trận đấu gần nhất mà thằng um, Betis bị thẻ đỏ và cái trận đó hòa với tỷ số là không đều cho tất cả anh em xem luôn thì cái trận đó À, Real Betis chấp với cái mã kèo là 0,25 nha anh em nhà, nhà cái đưa ra mã kèo là Real Betis chấp chỉ có 0,25 thôi và Real Betis bị thẻ đỏ tới cái phút cuối cùng luôn nha anh em nhưng mà Real Betis không có ghi bàn được trong trận đó do làm khách trên sân nhà của Cadiz còn góc trong cái trận đó thì anh em thấy hiện tại trong cái trận đó tới 9 quả góc dành cho Betis và 4 quả góc dành cho cái thằng à, Cadiz thì anh em có thể nằm cái mã tài góc trong cái trận này cũng rất là ok nha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 đây đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này là anh em thấy đội chủ nhà Real Betis chấp với mã kèo là 0,75 thì nhà cái đánh giá lượt về của thằng Betis rất là cao thì nhà cái đang đưa ra với mã kèo Betis ờ, Real Betis chấp ừ, sâu nha anh em thì cái trận rồi lượt đi anh em thấy Real Betis chỉ chấp có cái mã kèo là 0,25 nhưng mà lượt về nhà cái đưa ra với mã kèo là Real Betis chấp 0,75 thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là Real Madrid chấp uh, Real Betis chấp 0,75 được nha nhưng mà anh em nào cầm cái ờ, cầm trang á thì mình phiên tất cả anh em nên chờ ờ, kèo nó hạ xuống còn 0.5 ha, nó ra sang chừng 5 phút 7 phút thì nó hạ xuống 0.5 thì anh em cứ vào cái mã kèo là um, Real Betis đội chủ nhà chấp 0.5 thì cái tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn tài xỉu thì um, um, anh em cũng có thể vào cái mã tài được nha anh em vào cái mã tài thì anh em thấy trong lịch sử đối đầu hai này hai điều hoặc là ba không thì cũng có cái tỷ lệ nổ tài rất cao thì anh em cũng có thể đầu tư vào cái mã kèo tài được nha thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em trong cái trận này luôn đây anh em có thể thấy cho tất cả anh em nằm à, chốt kèo ba mã kèo cho tất cả anh em nha thì anh em cứ nằm mạnh tay cái mã kèo là thằng Real Betis chấp với cái mã kèo 0,75 nhưng mà anh em nào chơi trang giống như mình thì anh em có thể chờ kèo nó hạ xuống còn 0.5 thì anh em vào tỷ lệ kèo anh em húp à, tỷ lệ anh em húp kèo nó sẽ cao hơn nha còn tài 2.5 thì anh em có thể vào tài từ đầu trận được nha đây anh em cứ vào cái mã tại 2.5 cho mình và anh em nằm thêm cái mã kèo là Real Betis chấp 0,25 hiệp 1 nữa thì đây là ba cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em trong cái trận giữa Real Betis và Cadiz thì anh em cứ nằm mạnh tay ba mã kèo này tỷ lệ anh em húp rất là cao trong cái trận đấu này luôn thì đó là ba phần nhận định và phần chốt kèo của mình về cái trận của Real Madrid và Cadiz thì nếu mà anh em nào muốn chơi được nhiều mã kèo hơn á